Ôi, thế thì chết Thế thì tôi phải đi mua thuốc về uống ngay Ở ờ, nếu tôi bị yếu sinh lý thì chắc chắn là tôi sẽ mặc cảm với bản thân Và hạnh phúc gia đình của tôi có thể bị ảnh hưởng Thầy chết, cái gì mất hết cả bản lĩnh đàn ông Chưa bao giờ tưởng tượng được đấy cả Nhưng mà nếu mà như thế thì chắc là khủng khiếp lắm Quan hệ vợ chồng không được như ý Yếu sinh lý là một cụm thuật ngữ chỉ các dạng bệnh bao gồm rối loạn cương dương, rối loạn phản xạ xuất tinh, rối loạn ham muốn tình dục. Tình trạng dương vật không đủ hay không giữ được độ cương cứng làm mất khả năng đi vào âm đạo khi giao hợp. Dương vật mềm sớm trước khi xuất tinh, xuất tinh sớm, xuất tinh không theo chủ đích. Tình trạng đau nhức khi quan hệ tình dục. Nam giới thiếu cảm hứng oh tình dục, ham muốn tình dục giảm hoặc mất dần ham muốn. Một nghiên cứu công bố tháng 7 năm 2013 của tạp chí Y học giới tính cho thấy yếu sinh lý khiến cho việc thụ thai trở nên khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới và là mối nguy cơ lớn đe dọa hạnh phúc của mỗi gia đình. Yếu sinh lý có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân như mức độ sản sinh nội tiết tố nam testosterone suy giảm, gặp phải những chấn thương ở dương vật, tâm lý căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, các bệnh lý ở tuyến yên, tiểu đường, cao huyết áp, thói quen sử dụng nhiều chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, khi đã xác định được nguyên nhân rồi thì tùy theo từng nguyên nhân mà chúng ta có cái biện pháp điều trị thích hợp ví dụ nguyên nhân là do tâm lý thì chúng ta phải tâm phải tư vấn tâm lý thật tốt nếu là những nguyên nhân do bệnh lý tại dương vật thì chúng ta phải sửa chữa những cái bệnh lý ở dương vật nguyên nhân mà rối loạn nội tiết tố ví dụ như mang dục nam thì chúng ta phải cân bằng những tiết tố à, bằng những phương pháp dùng thuốc tôi cảm thấy khá là bất ngờ với kết quả thời gian quan hệ của tôi kéo dài hơn và tôi cải thiện được hơn rất là nhiều về chuyện chăn gối vợ chồng. Sản phẩm tinh hầu biển OB có tác dụng tăng cường khả năng cương cứng của dương vật bằng cách bổ sung kẽm, hormone sinh dục nam giới, giúp kéo dài thời gian quan hệ và ổn định sự cương cứng của dương vật. Sản phẩm đã được công nhận của Bộ Y tế, đạt giải sản phẩm vì sức khỏe người Việt năm 2017 và là một trong những sản phẩm Việt Nam đầu tiên đủ tiêu chuẩn, chất lượng xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Mỹ với thành phần 100% thiên nhiên, được phân phối tại một số tỉnh thành lớn và giao hàng toàn quốc.